thì anh em thấy ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em cái trận của thằng Thái Lan và Lào thì cái trận này mình cho anh em nằm Thái Lan và nằm tài đó thì anh em đã húp được cái trận Thái Lan này full kèo nè và cái trận thằng Malaysia và Việt Nam thì mình cứ cho anh em nằm Việt Nam và nằm tài và nằm Việt Nam trong hiệp 1 thì anh em cũng đã húp full cái mã kèo thằng ờ, Malaysia ngày hôm qua nè ăn với cái tỷ số là 21 đó thì um, còn cái mã kèo của thằng Fulham và thằng Leicester thì mình có cho anh em nằm cái mã kèo tài gốc nè đó và nằm thằng Leicester City và anh em nằm tài hiệp 1 và tài trận đó thì anh em húp được cái mã kèo thằng um, Fulham trong ngày hôm qua là cái mã kèo này anh em đã húp full bốn cái mã kèo mà anh em chỉ gãi đúng có một mã kèo là Leicester City thôi đó trong khi đó anh em vẫn lãi được ba mã kèo trong cái trận đấu của thằng Fulham này đó còn cái trận thằng Brighton và Everton á, thì mình có cho anh em nằm thằng Brighton và nằm tài đó thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo là ừ, tài trong cái trận này đó và tài hiệp một nữa anh em đó và thêm cái mã tài gốc nữa thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo Brighton này anh em vẫn lãi nha tuy anh em nằm Brighton tờ Brighton bị thua nhưng mà anh em vẫn lãi trong cái trận đấu này còn cái trận Empoli á, thì mình cho anh em nằm Empoli và nằm tài nè đó thì anh em cũng đã húp full cái trận Empoli này nữa thì anh em thấy ngày hôm qua mình đã nhận định cho anh em năm cái mã kèo tuy anh em thấy mình cho anh em cái kèo trận toàn thua đó anh em thấy cho anh em nằm thằng Leicester City thì Leicester City bị thua với tỷ số là 5 53 nè đó còn à, mình cho anh em nằm thằng Brighton thằng Brighton vẫn bị thua nhưng mà trong những cái trận thua đó anh em không thua một mã kèo nào anh em chỉ lãi thôi anh em lãi toàn lãi trong những trận đấu đó luôn nha thì anh em thấy giống như giống như cái trận của thằng Fulham thôi mình cho anh em nằm Leicester City đó, trong khi đó mình cho anh em nằm thêm tài nè tài hiệp 1 là tài góc hiệp 1 tài góc full trận anh em cũng đã hút full bốn cái mã kèo đó anh em chỉ gãi đúng cái mã kèo Leicester City thôi đó còn cái mã kèo à, thằng Everton Brighton á, thì mình cho anh em nằm Brighton hiệp 1 nè đó thì anh em gãi cái mã kèo Brighton hiệp 1 nhưng mà anh em húp lợi được cái mã kèo tài góc nè tài trận nè anh em vẫn lãi anh em phải chia đều kèo ra anh em đánh thì anh em lãi rất là nhiều trong những trận đấu đó thì anh em biết rồi chỉ còn trong vòng không bao nhiêu ngày nữa thì à, mùa giải mùa giải ngoài hàng Anh hoặc là La Liga Serie A thì cũng sẽ kết thúc thì còn chỉ còn tầm bỏng vẹn tầm vài trận nữa thôi anh em thì anh em muốn chơi thêm nhiều mã kèo hơn chỉ không phải giải ngoài hạng Anh này đâu nha anh em sắp tới thì hết à, mùa giải thì mình sẽ chuyển qua mình làm à, bóng cỏ cho anh em để anh em có thêm nhiều mã kèo anh em đầu tư hơn chờ mùa giải mới nó khởi động quay trở lại nha anh em thì đó trong thời gian chờ mùa đầu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 cái giải đấu lớn giống như ngoại hạng Anh thì anh em có thể um, chuyển qua anh em chơi giải đấu nhà người Mỹ nè vào buổi sáng thì cũng rất là ok trong thời gian mà không có bóng thì anh em có thể um, chơi những giải bóng à, giống như nhà người Mỹ hoặc là Brazil đó, những giải bóng đó cũng rất là ok nha anh em thì à, bây giờ à, mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận cuối của vòng bảng A đó là trận của thằng Philippines và Myanmar diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 5 nha anh em thì anh em hiện tại anh em thấy trên bảng xếp hạng á là thằng Myanmar đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 6 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó à, vị trí đầu bảng vẫn thuộc về à, Indonesia đang có 9 điểm và sau 3 vòng đấu thì anh em thấy hiện tại à, Indo trong bảng đấu này được đánh giá là mạnh nhất rồi. Nhưng mà Nhà vua, nhà vua Đông Nam Á là Campuchia đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng mới chỉ có 4 điểm sau 3 vòng đấu thôi nha anh em. Thì nếu nếu mà cái trận này hiện tại thì thằng Myanmar trận này gặp Philippines thì cũng lợi thế cho Myanmar cũng ờ, tầm ngang tài ngang sức thằng Myanmar được nhỉnh hơn một tí nhưng mà Myanmar phải quyết tâm thắng trong trận này nếu mà trận này Myanmar để thua thì nguy cơ thằng Philippines nó sẽ có cái cơ hội có cái cơ hội để vươn lên 7 điểm nha anh em 7 điểm để có thể Campuchia có thể đi vào vòng trong thì bắt buộc thằng Myanmar trong trận này phải thắng cách biệt ít nhất phải từ một bàn đến hai bàn đó thì bởi vậy à, trong trận này anh em có thể đầu tư vào mã kèo Myanmar cũng rất là ok tại Myanmar đang có một cái cái điểm số không an toàn cho mấy anh em tỷ số 6 nếu mà trận này cho dù cho dù thằng Myanmar có cầm quà được thằng Philippines thì chưa chắc thằng Myanmar cũng có thể đi vào vòng trong được đâu nha anh em trong khi đó nếu mà thằng Campuchia có thể thắng Indo á, thì à, Campuchia nó sẽ vươn lên được 7 điểm và điểm số của nó đang dương nữa đó thì Campuchia sẽ có chắc lợi thế đi vào vòng trong hơn đó thì à, bóng đá Đông Nam Á thì anh em chả biết được cái điều gì đâu anh em giống như à, anh em thấy nhớ cái trận SEA Games hồi à, lúc năm rồi chưa U ô um, thằng Việt Nam á năm rồi nó đang đứng vị trí đầu bảng lắm mà anh em có nghĩ thằng Việt Nam lọt bị loại từ vòng bảng không đó quan trọng là anh em thấy bóng đá Đông Nam Á không nói trước được điều gì đó. trong khi đó thằng Myanmar bắt buộc phải nỗ lực trong trận này để giành 3 điểm để nắm chắc được cái vị trí cho dù vô vòng trong không cần biết đụng Thái Lan hay đụng Việt Nam thì uh, Myanmar cũng vẫn được hãnh diện khi được đi vào vòng trong đó trong khi mùa giải á, mùa giải 2019 thì thằng Myanmar nó đã tiến sâu vào vòng trong luôn nha anh em đó thì ờ, tiến vào phần thành tích gần nhất thì anh em thấy trong cái chuỗi thành tích gần nhất của trên uh, uh, bảng A thì anh em thấy trong bảng A thì thằng Myanmar Myanmar đã có thắng thằng uh, Timor Leste với tỷ số 1-0 nè, đó và để thua Indo với tỷ số là 5-0 và thắng thằng Campuchia với cái tỷ số là 2-0 nè. Anh em thấy trong 3 trận gần nhất trên dòng bảng của thằng Myanmar cũng có cái phong độ cực kỳ tốt chỉ thua một thằng vị trí đầu bảng là Indo thôi trong khi đó bên phía thằng Philippines á, vừa rồi có một trận thua trước Timor Leste với cái tỷ số là 3-0 nè và trước Campuchia một điều và để thua thằng Indo 3-0 thì anh em thấy Philippines với thằng Đông Timor vô trong cái bảng đấu này giống như là chỉ là để lót đường thôi nè chỉ để lót đường cho những cái đội bóng lớn đi lên thôi đó thì um, còn trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu thì hai thằng này chỉ có gặp nhau đúng một lần. Một lần trên bảng đấu lúc 2019. Hai thằng này năm đó nó nằm chung bảng luôn nha anh em. Mình sẽ tiến vào trận đấu năm đó cho anh em xem. Đây thì hai thằng này năm đó là chung bảng chung cái vị trí bảng A trong lượt đấu 2019 SEA Games 2019 nha anh em. Thì anh em thấy trong năm đó thì thằng Myanmar có một cái lợi thế tốt trong cái bảng đấu gồm có Myanmar, Philippines, Malaysia, đó, Campuchia thì Campuchia đội nhì bảng là Myanmar đội đầu bảng, Philippines đội đứng thứ ba và thằng Malaysia đội thứ tư. À, anh em thấy năm trong năm đó à, cái đội bóng mà đã có thành tích tốt nhất là cái đội bóng trong Myanmar thì anh em thấy cực kỳ tốt trong năm đó luôn. Mà hiện tại Myanmar trong cái trận đấu mùa giải này, SEA Games 32 này thì Myanmar cũng đang có cái vị trí xếp hạng rất là tốt nha anh em để có thể tiến vào vòng trong. Tuy chưa biết vào vòng trong có thể gặp được uh, Thái Lan hoặc là nói chung nếu mà nhì bảng thì chắc ăn sẽ gặp Thái Lan bên vị trí đầu bảng A, à, bảng A rồi. Thì hiện tại Việt Nam đã chắc ăn được cái vé đi vào vòng trong và đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng B. Đó. Còn thằng um, Thái Lan đã chắc ăn đã đứng đầu bảng xếp hạng bảng B rồi. Đó. Thì um, nếu mà Myanmar có thể thắng trong trận này thì Myanmar sẽ đứng vị trí nhì bảng. Đó có thể gặp thằng Thái Lan trong trận uh, bán kết. Thì uh, anh em thấy trong thông số trong cái trận um, đấu mà trong năm 2019 á, thì Myanmar có thắng 2-1 là anh em thấy vào phút thứ 17 là Myanmar có bàn thắng nâng lên tỷ số 1-0 và vào phút thứ 45 cộng 1 thì à, thằng à, Philippines có bàn gỡ hòa là một điều và phút 79 á, thì à, Myanmar mới nâng bàn thắng lên là 2-1 dành cho các thủ Myanmar thì anh, à, anh em thấy thằng Myanmar nói chung á, nó đá cũng rất là có sắc nét trong những trận đấu vừa đây nhưng mà đối với Philippines thì có đội bóng rất là yếu về cái hàng công và hàng thủ luôn thì trong trận này quá dễ cho Myanmar để có thể lấy 3 điểm trong trận đấu này đó thì à, thông số thì anh em thấy thông số trong cái trận đó thằng Myanmar là cái thằng cầm bóng tới 47 phần trăm và bên phía thằng uh, Philippines chỉ cầm bóng được 21%. Đó, thì anh em thấy trong cái số liệu trong trận đó thì à, thằng Myanmar giống như mà nó có một cái thành tích cầm bóng nhiều hơn và nó có đội bóng nó nhỉnh hơn thằng à, Philippines rất là nhiều. Đó thì mình sẽ tiến vào cái phần à, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho anh em xem luôn. Thì nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là Myanmar đang chấp 1 và tài xỉu 2,75 thì giống như à, mình đã nói với anh em từ à, đầu video đến giờ là Myanmar bắt buộc phải thắng trong trận này ừ. mới chắc được có cái vé đi tiếp vào vòng bán kết nha anh em thì bởi vậy trong cái trận này anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo Myanmar nhưng mà anh em phải nằm sao cho nó hợp lý. Tại vì Đông Nam Á là nó đá ít khi có bằng thắng sớm lắm nha anh em. Đó, chỉ những đội bóng lớn nó mới có bằng thắng sớm, còn hai thằng tầm trung này á, thì nó sẽ um, nhiều khi hiệp 2 nó mới có bằng thắng cũng không chừng thì anh em có thể chờ cái mã kèo thằng Myanmar chấp tụt xuống 0,75 hoặc 0.5 thì anh em vào nếu mà Myanmar có ăn với tỷ số 21 hoặc 10 thì anh em vẫn còn húp được kèo đó thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo trong trận đấu này cho anh em để anh em có thêm nhiều mã kèo anh em đầu tư luôn thì anh em thấy trong cái trận đấu này mình có chốt cho anh em là ba cái mã kèo để anh em đầu tư anh em thấy mình chốt cho anh em là thằng Myanmar trừ 0,75 đó và tài 2.5 và Myanmar trừ 0,25 hiệp uh, à, 1 luôn nha anh em thì anh em cứ chờ thằng Myanmar ra sân à, tầm uh, à, 10 đến 15 phút thì anh em vào mã kèo Myanmar chấp 0,75 hoặc 0.5 còn tài thì anh em chờ hạ xuống 2.5 thì anh em vào đó còn à, hiệp 1 thì anh em vẫn cứ vào min Myanmar chấp 0.25 thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn hoặc là có thể anh em chờ xuống đá đồng luôn thì anh em chờ xuống tới đá, đá đồng á, thì cái tỷ lệ anh em hòa hòa kèo nó sẽ cao thì mình dự đoán trong hiệp 1 á nó có cái tỷ số một điều giống như cái trận mà lượt uh, giống như mà cái trận trong cái vòng bảng năm 2019 vậy anh em thì dự đoán tỷ số sẽ là một điều cho thằng uh, hai thằng